Uh, chậm chậm chậm chậm. Đen dạ, xì nhờ đấy, đấy bắt đầu bơi rồi bơi rồi. Ý cho nó này. Rồi kìa, đuổi nhau thì nó đi theo đàn rồi. Nó có món cắm đen to đấy mà nó không cho. Mẹ nó cái thế mà nó vẫn nhìn thấy nhỉ à. Cắm đen đấy. Ui. Ui không có con nào không, ừ. không, không ấy con nào nhiều chết nào đấy ôi giờ là chui đấy chui thì ờ, à, sợ chui thì chết rồi chui ừ. vào đấy lúc anh em bắt đi cũng chết mấy con nhỉ à, nó đi đấy vàng nó khé thả đấy thả nó chạy à đây là vượt ở đây là vượt kéo hàng có chết còn lại dưới này thì mới chết ờ. chết ô mình đã bật cái tàu gì vậy ô là bạn đi tàu gì vậy à ô tổ xin có trời ơi nó dưới buộc ốc buộc kỹ cái buộc kỹ lên tàu dạ. Dạ. mình nhà vừa làm có được là mua nhà na. Nó là, nó là tăng cây dậu được nhiều cây dậu được trôi thì không tránh rồi không phải lúc anh em mình mua nó cũng chết mấy con rồi còn không nào hơn à, có cả tôm này nhỉ đây tôm này đó đây, tôm này, này. ôi nhỉ hai con có tôm thì tôm á tôm, hai con hai con mà tôm ơi nhỉ tôm. có phải không phải tôm này Mắt anh chừng thế đấy rồi anh còn đùa Tinh hơn cả máy quay đấy Làm <laughs> hết rồi ôi, cái bao này để đựng nó gì đựng ba này cứ để trên này máy kia không dùng Túi xèo này thì rộng thì uh, Thôi rồi nha Quý các bạn nhé Nó phải rơi vào hai nghìn. Hiện tại trên cao uh, Mùa này là sương khá là nhiều Nên là nhìn nó không thể rõ được Đấy, dự án mà đợt trước mà Giang với uh, Dơ này, chị Lai tất cả mọi người Thì uh, trong thời gian Tết ấy thì uh, lạnh quá Giang có lên bàn với em Dơ, em Dơ bảo là là do là là lạnh thả nó không không cái độ sống sót của nó không được cao nên là khi qua một mùa ấm này thì mấy anh em này mới lên uh, trên này tranh thủ bắt lên thả Đấy, đào đắp thì cũng bờ cũng khá là to luôn cái ao này thôi thế thôi nhiều thì xuống ờ, nhà chị Lai thăm nhà chị Lai cái nhỉ chị hình như là không ở nhà sao để sáng nay đứa con đi học sao ấy Cháy à, về dạ. chưa chắc chưa về đâu à đâu dạ. ừ. à cứ, cứ mình cứ đi vào xuống xuống qua nhà xem nào ừ. qua nhà ông bà nhà rồi bây giờ mình uh, tranh thủ anh em uh, thả cá xong thì thế xuống nhà chị Lai chị Lai thì uh, quý vị và các bạn biết rồi Đợt trước mà Giang có lên nhà chị Lai ấy Thì cũng muốn ờ, làm nhà cho chị ấy cũng Nhận được ờ, của cô ờ, Kim Anh Cô không gửi làm cho gia đình nhưng mà vì cái đất đai không mua được nên là cô hoãn cuộc không làm nhà nữa mà cô gửi số tiền mặt còn lại là 16 triệu cho nhà chị Lai đó. Trước đó thì cô cũng mua giường chăn chiếu rồi với lại cả nhà em à, vàng mì này nữa này hai vợ chồng mà đợt trước làm nhà ấy, thì à, cô Kim Anh cũng giúp hai vợ chồng mua giường tủ sắm đầy đủ thì uh, lâu lắm rồi Giang không lên uh, trên này thì Giang cũng có một cái tin vui muốn báo với uh, quý vị và các bạn là nhà chị Lai đã được uh, một uh, cha xứ uh, giúp đỡ làm căn nhà sửa lại căn nhà rồi và bên nhà em mỉ ở trước có 6 mẹ con với lại chồng là cũng uh, mất em nuôi 6 đứa nhà cũng như nhà em vàng mình rất là khó khăn thì cũng được cha giúp đỡ cũng đã làm một căn nhà khá là to đẹp giờ mình sẽ xuống dưới đó để xem ghi hình cho tất cả quý vị các bạn cùng, cùng xem nhé oh, đi đường này hơi vất vả em sặc khóc rồi <laughs> À, mấy anh em ấy vừa đi thả cá về xong thì à, mới xuống đến à, nhà chị Lai thì trước mặt quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là căn nhà khá là đẹp và khang trang đã được dựng lên rồi và thì em giờ em mới nói với rằng là nhà chị Lai đã dựng và cũng ở cái nền cũ và sẽ làm cao hơn, sử dụng hơn Rộng hơn đấy nhờ Rộng hơn nhiều Thanh thang Có cả bếp mà À là đấy Bếp riêng luôn nhá dạ, à. Chắc là đi lấy măng được quá Chắc đi lấy măng rồi Ồ Cái chị, chị nhỏ Chắc bà nhỉ Thì à, Giang cũng à. chia sẻ luôn được trước vì sao mà Lúc đầu là cái cô Kim Anh đã muốn là mua mảnh đất ở dưới cho nhà em vàng em mì này này Gần hai vợ chồng mà đứa trước căn nhà Giang làm ấy Để tiện đi lại nhưng mà vì con của chị là bị liệt à, một đứa một cháu thì bị thiểu năng đấy còn một cháu thì à, đi học à, liệt không đi lại được đâu chị rất là vất vả một mình chị phải nuôi à, mấy cháu mà nên là chị muốn ở gần ông bà để ông bà chăm sóc ông bà cũng hơn 80 tuổi rồi thì chị sẽ đi rừng liên tục mà nên là rất là khó khăn nên là chị mong muốn làm ở đây nhưng mà vì à, không lấy được đất tìm được đất nên là khó khăn thì muốn quay lại làm nhưng mà đó là chị mong muốn của chị nữa ơ ờ, thế nữa mà nhà không có nhà có điện không nhỉ có đúng không nên là nay giang đang nói dở thì à, chị quyết định là chị ấy không không làm à đưa con đi học à à nên là cô Kim Anh đã không ấy nữa mà gửi lại tiền mặt đấy à, con đây đúng không ôi chú này quên mua kẹo rồi chứ chưa chú mua kẹo lên nha đứa nhá à, cháu này là bị uh, thần kinh nó không ổn định lắm thế chị gái đi học cũng quá à? còn một chị đi học thôi Cô mặc áo ấm mà lạnh nhá Em ở với bà quá Mẹ ấy là xung ờ, quanh ngân nhà mình thấy rất là to Rất đẹp Mừng cho chị Lai Cho gia đình chị Thì nhà này được ờ, cha xứ Nhà thờ giáo xứ Vinh Quang Là giúp đỡ ủng hộ thì đồng bào trên này thì ờ, đa số là mọi người là theo đạo thiên chúa à, xung quanh là cũng đào rãnh đàng hoàng đó ấy bảo lắm hoàng hoàng rộng là bằng tấm pro bếp riêng căn nhà bếp đây là căn nhà bếp riêng quá tuyệt vời luôn quý vị các bạn ạ à, cái dự án mà giang à, làm cái à, ao cá ấy, thì trước à, đó có video thì giang cũng bảo là qua tết thì hai anh em sẽ đi mua cá đến ngày hôm nay thì sau khi mà nắng ấm thì em dê mới em giờ mới điện cho Giang là bắt đầu thả cá à, cái dự án đó thì là cũng quỹ của kênh hầu như là toàn bộ quỹ của kênh là đến hiện đại bây giờ là kênh của Giang là không không còn quỹ nữa mà đã làm ao cá này với lại là có một lần Giang sang bên nhà em lồng quý vị nào xem lại video mà em lồng bị hoại tử chân đó thì còn một triệu của cô Lan thì Giang cũng gửi cho gia đình khi hoàn cảnh của em rất là khó khăn sau đó là Giang lại tiếp tục nhận được của hai bác à, đến uh, hiện tại giờ Giang lại tiếp tục nhận được nhé của em Long à, của một uh, chị ở bên North Carolina bên Mỹ cũng gửi cho gia đình là 200 đô mà Giang chưa sang được khá là rộng bây giờ mình sẽ vào trong nhà xem nào thăm nhà chị Lai <coughs> tối không biết có nhìn thấy không đây trong nhà có điện không nhờ dưa nhờ? Có, có, có. À có à? Có sáng không? Ờ, mình sẽ... Ờ. Trong nhà này thoải mái. Uh, đấy, nhà rộng, thoáng mát nhờ đấy. À cái này chưa làm được cửa. Chưa chưa chưa. Ờ. Mới ờ, dựng à, hai cháu ở nhà. Sáu âm này. Ờ, đấy giường mới đây. Trước đây nhờ. Ngủ đây cả nhà ngủ đây quá. Ồ, <laughs> không nhớ chú đâu quá nói ờ, à, nó không nói mà chứ chưa để nào bác dơ mua kẹo lên nó nhá tôi sẽ gửi cho bác dơ à, bác dơ mua kẹo lên cho các con đấy làm riêng nhá ôi chỗ này hai phết nhỉ chỗ này nó à? cái máng tre này rột rồi con thua rồi con thua rồi <laughs> cái này phải mua ống nhựa hay là ờ, ống nhựa ống nhựa to là tôn không thì dùng ống nhựa to to mà ống 20 ấy xong bổ đôi ra ờ bổ đôi ra chính xác rồi ừ. còn gỗ gỗ mới gỗ mới hết mà mới này là bên là ờ, dơ là bên ấy ờ, nóng đúng không dạ ờ, ờ bên em nhận đúng không mỗi tuổi cái cây này hơi hơi bị rột nó nhỏ quá nhỏ không thua đâu này vỡ rồi này đang thấy nước nó rột cái này hôm nào em bảo chị Lai like dùng cái ống nhựa ấy, có tiền mua dạ. ống nhựa Hôm nọ ông bảo rồi nhưng mà chị bảo chưa có tiền để hôm nào ừ. Có tiền với lại có ô tô lên, nó con đổ, đổ cả nêm anh ừ. Nó vẫn còn dư một tí tiền xong đổ lên mà À dạ xong là xung quanh này ờ, có, có sao là có bưng vách không phải bưng chứ không không không à có có chứ có chứ bưng bưng vách chứ nhà có bếp chứ, này có chứ, có chứ. <laughs> nhà bếp đâu bưng vách đâu phải bưng như này chứ bưng như nhà, chính có chứ có chứ lìa đằng mà ừ đấy đấy là ờ, ok rồi đấy nhỉ thế còn ờ, nhà mỉ kia thì nhà lửa làm đoạn nào nhỉ làm ở chỗ ở cũng khu của ngoài này ngay đầu à. bảng luôn này à ngay chỗ nhà nhà vải tu sang bên này ấy nhà tu á nhà, nhà tu sang bên này ờ à, sang bên này này à, tí xuống đấy nhỉ đi, đi tham quan một chút nhỉ vâng, thôi đi anh em mình đi đi về thôi chú đi nhá hai con nghỉ nhá em nấu cơm cho bà chơi nhá à, nào là chú lên nhá lên thăm nói ờ, cho mẹ đi học mà nhà khá là rộng nó tuyệt vời luôn à. còn mình sẽ xuống dưới nhà em em mì kia Giờ thì à, Giang với à, em Dơ Tiếp tục xuống nhà chỗ nhà em Mỹ này, này Mỹ thì hiện tại cũng có à, một anh à, đến à, Gọi là chăm sóc rồi <laughs> à, Trước là Mỹ là, là cô đơn Nuôi 6 đứa con Nhà cũng khó khăn như nhà em Vàng luôn Nhà nhà dưới nhà cũ Nền là nhà đất mới Lửa ơi Đây Lửa cũng bắt đầu à, đang ở nhà Lửa là cũng à, yêu em Mỹ là Chứ mà Giang có lên là chia sẻ tâm sự với em là Cố gắng ơi, ờ, chào em nhá Đấy, nhà mới ờ, đẹp hẳn lên rồi nhờ Ô, rộng đấy Mỉ nhà không lừ Đấy cũng uh, vừa mới uh, làm uh, sau nhà em em em em em like em lửa này thì em lửa này là cũng uh, không có vợ con nhưng mà thương em mỉ này là chồng mất và nuôi sáu đứa con rất là khó khăn luôn nhà em mỉ cứ nhà em vào trên này có một số hoàn cảnh rất là khó khăn đặc biệt luôn đấy nên là em lửa này cũng rất là thông cảm với hoàn cảnh em mì sau đó thì à, lấy em mì và sau này giang sẽ giúp cái mái nhà thì đấy này là căn nhà này thì là của bên cha à, giúp đỡ toàn bộ ở à, nhà cha xứ với cả nhà em à, lai căn nhà không là tiền à, thuê thợ rồi là gỗ là của em lửa em mới đi lấy được đi xẻ được Ú nhà hay là mấy gian nhỉ một hai ba à, ba gian hai trái và một bếp riêng biệt y hệt như nhà nhà lai nhưng mà rộng hơn rộng hơn khá nhiều nhưng mà vách vẫn chưa làm được à được. vách này ô oh, chào em ờ đang ngủ à ui trời ơi cháu nhỏ ốm à quên mua bánh cho ờ, mấy cháu đây tí đi đi qua dưới kia quán dưới kia để ấy uh, mỗi cháu bánh dạ nhá đấy làm con nhà thì mệt rồi ốm rồi cái này bao giờ mới làm vách lừ cái nhà này này bao giờ mới làm đấy là nhầm chưa có tiền ừ chắc là chưa có tiền đó. ừ. à máy không lắm à Thế kéo, cho... kéo đường có, có sống hết đấy phải làm quá à máy à, ờ, đúng rồi làm dần dần từ từ quan trọng là chúng ngủ này phải quay lại cho nó ấm rộng đấy thanh thang thoải mái họ làm xong đấy rồi ờ, thì uh, cái má này sau này vẫn phải dùng cái nhựa nhựa kia kìa đấy. đấy nó mua về nó không biết không biết xẻ sao nó xẻ vỡ hết à, cắt à? mổ ấy không biết mổ oh. Phải dùng cái cái cái, xăng ờ, sanda là cái máy cắt xăng sanda cái máy nhỏ nhỏ bằng tay ấy thì cắt mới lửa nó không không bị lò lên nhà mưa nó không có cái à, không không có à, cắt không một cắt à lưới lưới lưới lưới cái nữa là không được ờ. là cái tông thôi ờ nó lệch cái đấy nhà nhà ấy hỏng hết rồi vỡ này ống uh, dài theo về vác là hùng cầm uh, chỗ này nó rơi vào khoảng 6 mét đấy mà ông cho mét bổ ra thành 12 mét là vừa Đúng rồi, ống 6 mét thì ừ. bổ ra được. Ừ, thì 12. Này mét. Cái này là nó hay rột như ở bên trên nhà chị Lai là cũng bị rột thì cái máng này nó không được bền đâu. Nó nhỏ. Ống bương này che này nó nhỏ, sẽ bị rột. Ừ, cơm ừ. chưa? Làm máu chưa? Chưa đâu quá. Đang chuẩn bị nấu quá. Cũng lên nhà mới rồi quá. À, lên cùng lai luôn hôm đấy à? ừ. đây là mới cùng lai luôn à uống rượu đây là nôn như vậy à, ai già <laughs> đấy đây là quá được rồi yeah. À. nhà đẹp rồi nó rộng rồi thành thang luôn ờ, ờ quý vị các bạn nhé thoải mái luôn trước nó ở dột xong Ôi, nhà trước nhà mỉ dưới thì thôi rồi nó chỉ bằng cái ờ, chắc chỉ bằng cái một gian này thôi chứ bằng cái bếp bên này ừ, bằng cái bếp bé bên này của, của nhà đó nhà nhà cũ của mỉ hiện tại vẫn ở dưới vẫn còn nhỉ tháo rồi tháo dưới hết à lử tháo dưới hết là căn nhà cũ của mình dưới tháo hết rồi à tháo ờ. hết rồi còn hình ảnh thì mình vẫn còn vẫn còn lưu lưu lại đấy đúng rồi lớp sơn này mà có ấy tiền nữa thì nó, láng nền nó, nữa bằng là ngày hôm nó là nó trở ừ. Chở các sợi ừ, đúng rồi. xây nền ấy ờ đúng rồi xây nền nữa thôi cố gắng làm được như này cố gắng cố gắng thôi ờ, cố gắng uh, bảo ban uh, vợ con gia đình chăm sóc nhá à, ờ, đây em lửa cũng ờ, khá là tốt em chấp nhận em mỉ mà, mà đến với em mỉ rồi là chăm sóc rồi các cháu nhỏ nữa em phải nói là tuyệt vời đấy em lửa em có người đàn ông uh, của năm 2022 đấy đơn giản đâu nhiều bạn ở dưới xuôi hay các bạn ở vùng uh, thấp thì chưa biết được hoàn cảnh em lên trên vùng cao mọi người đi thực tế mình cũng biết được và giang cũng mừng cho em lử và em like, là vợ chồng em lại thì à, đi à, con đi học được con đi học chưa về được không ở nhà em để ở nhà thôi vợ thì đang đang ốm dạng quên mua mấy gói kẹo cho các cháu nhỏ nữa tí nữa mình xuống dưới quán nó dưới dưới này có một cái quán nhỏ nhỏ mình sẽ mua một chút kẹo cho các cháu cho các cháu nhỏ Rồi dạ, khá là rộng luôn rất đẹp Vậy thì hôm nay à, Giang lên đây à, chủ yếu là là, là thăm hai gia đình và mua ít cá giống lên cho bà con. À, đẹp thì không phải đẹp nhưng mà được. Nói chung là để mà đẹp so với người miền xuôi hoặc là dưới vùng thấp thì chắc chắn là không thể bằng được ở trên vùng cao có một cái mái ấm gia đình mà chắc chắn như này phải nói là cái đấy là cái hạnh phúc của người đồng bào dân tộc Mông trên cao Tây Bắc này nhé quý vị các bạn nhé thì hôm nay lên đây là Giang Chiếu ghi hình cho quý vị các bạn để chia sẻ cái dự án à, VAC vừa nói chuồng của Giang là hôm nay là hai anh em dơ là cũng đã đi mua giống về thả rồi thì cũng à, phải à, bà con ở trên này người ta đã từng sinh sống người ta biết được cái um, uh, năm tháng lạnh mùa nào mùa nào không nên thả và mùa nào nên thả thì em rơi em bảo nó qua Tết đi thì thả nó mới ờ, tốt và cái ờ, sức sống của con cá nó mới ờ, cao đấy gọi là mình gọi là phần trăm mà sống sót nó sẽ cao hơn và nó lớn nhanh hơn đấy mùa ấm ấm mà nên là Giang mới cùng em dơm này ngày hôm nay thì mới mua và thả được thì cũng nhân tiện thì khi biết được nhà chị Lai làm xong mà lúc đó Giang lại đi việc nơi khác nên Giang không biết và em dơ điện thì em ấy mình lại không không nghe được máy nên là không biết là nhà chị Lai đã lên nhà mới và nhà em lử nữa nếu mà biết thì Giang cũng lên uh, mừng chén rượu xuân à, cùng hai gia đình để biết là căn nhà hai gia đình đã hoàn thành xong và có đó là Giang cũng cảm thấy rất là yên tâm thì à, qua đây Giang cũng à, xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm trong ngoài nước cũng như là quý vị các bạn khán giả trên kênh của Sa Trình Giang Vlog đã luôn luôn đồng hành và theo dõi ủng hộ kênh cùng với Giang giúp đỡ bà con nghèo ở trên Tây Bắc này. Video ngày hôm nay thì Giang có lẽ là xin phép khép lại đây thôi. Thì, à, Giang xin chúc cho tất cả quý vị như các bạn à, luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị như các bạn ở video sau. Nếu quý vị các bạn thấy video của Giang hay và ý nghĩa thì hãy cho Giang xin một like, một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều động lực đi giúp bà con nghèo. À, bye bye.